Ờ, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn sản phẩm ờ, máy nghiền ngô máy nghiền uh, nghiền với hạt ngô rồi có thể nghiền cả gạo nữa nghiền được các loại uh, loại uh, là bột là bột đấy thì uh, đây là tổng thể bên ngoài của thùng vỏ thùng với là um, cất đóng gói khi mà chúng tôi gửi hàng đến cho quý vị các bạn thì nó nó là nguyên thùng như thế này thì uh, sau đây tôi sẽ uh, bắt máy để quý vị các bạn cùng xem ta mãi miền vỡ hàng thô đấy khi ờ, mà chuyển máy về cho bà con thì ờ, toàn bộ cái phần chân đấy với các thứ đều khóa tháo rời hết đấy khi về thì ờ, lắp đặt thì nó cũng cực kỳ là dễ dàng thôi đây, là hai phần chân của nó có một túi ốc phụ kiện đi kèm theo này thân là một cái phếu để lắp vào đây đấy thì uh, tổng thể con máy như thế này nó sử dụng motor 1,5 kW điện 220V đấy 100% dây đồng bảo hành cho bà con 12 tháng đấy máy có tổng thể có sang kết cấu chất liệu đầu này thì bằng hợp kim bằng gan cực kỳ chắc chắn luôn đây là cái núm điều chỉnh để to nhỏ to nhỏ hạt ngô khi mà mình vặn vào là nó sẽ gọi là nghiền mịn đấy, nghiền nhỏ hạt ngô hơn mà khi mà mình muốn hạt ngô nó được vỡ to hơn thì các hạt khác nó vỡ to hơn thì mình vặn ra đấy thì cái này mình dùng để khóa lại này đấy khi mà đã điều, điều chỉnh được một uh, gọi là một mức độ để ờ, phù hợp cho mình rồi thì mình khóa cái này lại đấy còn bên này là cái núm xoay để ờ, mở vệ sinh máy đây đấy thì nguyên lý hoạt động của nó cũng cực, cực kỳ đơn giản thôi đây thì có hai cái bánh răng mà đây có những cái răng như thế này đây có hai cái bắn răng như thế này thì nó ép vào nhau nó ép vào nhau như thế này thì là khi mà hạt ngô nó rớt xuống thì là nó đi vào những cái bắn răng này và nó được nghiền nhỏ ra và chảy xuống dưới này đây đây cái phần đầu ra của nó này đấy còn đây là cái phần mà điều chỉnh này vặn vào vặn ra thì cái này nó tấn vào cái vòng bi này đấy nó sẽ ép cái bánh răng này vào đấy còn đây là phần cắn gạt cái này là để gạt những cái cái gọi là những cái sản phẩm như kiểu mà bột với là hạt ngô đã vỡ nó có còn sót lại trong máy thì nó sẽ gạt ra đây gạt ra cái đầu ra này đấy thì kết cấu máy thì cũng đơn giản thôi đây là cái phần motor của nó để dẫn lên đây là cái phần nghiền đấy, thì sau đây tôi sẽ lắp thử cho quý vị các bạn cùng xem máy luôn đấy. lắp qua lắp thử cho bà con xem luôn khi mà về thì uh, bà con cũng dễ dàng sử dụng hơn đây tôi sẽ hướng dẫn cho luôn thì trước hết thì mình sẽ lắp cái phần chân đế vào dưới này thì mình sẽ kiếm một tấm bìa hoặc là tấm ấy để kê cái máy tránh cái việc mà nó bị ờ, va đập đấy là được phần chân đế lên đây, chân nó bắt vào như thế này đấy, thì là đây có một túi ốc nó đi kèm theo đây còn những con ốc to như thế này đấy, thì bà con bắt lắp vào lắp vào đây đấy mình bắt lại như thế này vào vâng, đây <coughs> vặn vào một cái rồi đấy chúng ta đã kết nối xong phần chân đế đây thì có những cái cái cao su đi kèm đây đây thì cái này để làm gì thì vâng. lúc mà mình để giữa sàn trơn hoặc là các bề mặt mà trơn trượt thì có những cái núm có những cái đế cao su này nó sẽ giúp máy bám lại khi hoạt động thì nó sẽ không bị rung lắc nhiều đấy nó sẽ cố định máy vào uh, mặt đất nó sẽ tốt hơn rồi đấy thì mình đã kết nối xong cái phần chân đế của nó xong lúc đấy thì mình lật ngược máy lại đấy đấy máy sẽ đứng như thế này đây cái phần phếu của nó này đây phần này thì mình lắp vào đây đấy có bốn cái đốc như thế này bốn con như thế này đấy bắt vào đây tôi chỉ gá tạm vào đây thôi nhé đấy tại vì là hướng dẫn bà con lắp lắp lắp đặt thì cũng không cần lắp ký đâu đấy tôi chỉ gá ốc vào thôi hướng dẫn bà con lắp đặt thôi đây còn đây là cái phần chắn này cái phần chắn hạt ngô thì đây mình lắp vào đây đấy, thứ nhất là khi mà mà mình đổ ngô đầy vào đây thì có cái tấm này nó chắn vào đấy, khi nào mình sử dụng để mà nghiền ngô thì mình sẽ rút cái này ra điều chỉnh cái lượng mà ngô đi xuống nó nhiều hay là ít thì cũng phụ thuộc vào đây đây là có một cái tấm để bắt vào trên này đây đây là cái phần phếu của nó đấy như thế là chúng ta đã hoàn thiện cái việc mà lắp ờ, xong cái máy đắt ờ, máy nghiền hạt ngô máy nghiền với hạt ngô đấy thì kết cấu máy cũng đơn giản thôi ngô các sản phẩm ngô hay là gạo những cái loại hạt thì mình bỏ trên này đấy khi mà bật máy lên rồi khởi động máy lên rồi thì mình rút cái này ra đấy, điều chỉnh cái độ ờ, lưu lượng mà cái hạt nó xuống nhiều hay là ít đây còn cái núm này cái núm điều chỉnh để tăng giảm cái độ to nhỏ của, của, của, của sản phẩm ra đấy thì khi đấy thì mình sẽ hứng một cái chậu xuống dưới dưới này để cái đầu ra của sản phẩm nó xuống dưới này đấy máy thì được chạy bằng 100 dây đồng motor 1,5 kW cực khỏe sử dụng điện gia đình 220V vô cùng tiện rồi đấy tốc độ quay thì là 1400 vòng trên một phút đấy motor quay chậm nhưng mà đặc điểm uh, ưu điểm của cái motor quay chậm là cái lực uh, cái lực quay của nó khỏe nên là đảm bảo những cái hạt ngô mà nó bị cứng hay là cái gì đấy thì nó đừng nghiền được hết cái này thì phù hợp cho bà con mua về để ờ, làm thức ăn cho gà cá vịt chim đấy cái này vẫn có thể nghiền được bột nhá vẫn nghiền nghiền được bột nhưng mà cái này thì nó không tiện lắm thì mình phải đổ được hai ba lần gì đấy thì bột thì nó sẽ nghiền mịn hơn đấy. thì các bạn có nhu cầu mua máy tắt hạt ngô hiện với các loại hạt ờ, đa năng thì ờ, vui lòng liên hệ điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây thì uh, liên hệ trực tiếp vào đấy thì để được báo giá và thông báo những chương trình khuyến mại tốt nhất sẽ có giá tốt cho bà con đấy thì uh, nhấn nút đăng ký và nhấn nút đăng ký và đăng ký kênh để đón chờ những video mới nhất chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video chúng tôi nhấn đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại